Sinh dung, nhiệt bẹ, diệp phàm, chênh chiếu, quỷ nìn khô liền miền. Ôi chủ chênh chiếu, ô chiếu, như chuồng bầu à. Ôi chủ chênh, ôi chủ chênh chiếu như mình. Yếm nai mình ôi chủ chênh chiếu như bùa thảo nhiệt liễu yếm bẩn hoi chuốt, thảo bẩn hoi muốt, nhẹ tỏng, họp chủ chênh chiếu như mình. Chiếu yếm cầu hang chĩa màn phím Nên nghe giang làng cầu hang chĩa lùng. Mãi mãi hải tàu hang chiếu. Yê bùa nhẹ thỉnh hùng. Tông chuối chiến cầu hang chĩa nhẹ tỏng, ngúa tàu. Nên mảng dịa ái nhẹ tỏng, mảng lùng chào cả đĩa đầu nên bầu miền trộm miền chuốt nia bung, anh bầu tăng tốn nhì miền chuốt xài đuôi bún nên bua chào dầu lô nhì miền yêm xe chào nên nhì bẻ phình dầu lô nhì miền nên bún mãi hai mai cùng á nhìm xe tòn tu béo yếm bốn niên tu phụ chuối chiều on lọ ỏi chủ thành chiếu